chào cả nhà anh em mình à, đang đi vào à, chợ Bình Thủy à, tìm cái hội thánh tinh lành nơi mà có các hộ hộ mù hộ người mù á cư ngụ trong đây Sơn này nó chạy trước mà làm gì hoài vậy vô đi tuy nhiên là bây giờ anh em mình cũng không biết uh, biết đường nha mình chỉ uh, hỏi bà con khu vực ở đây thôi ước nghe đâu ở trong đây có uh, hội các uh, hội các người mù khoảng uh, 10 hộ đa số là họ bán vé số không à nhưng mà cái mùa dịch này thì uh, họ đang uh, cư ngụ tại uh, một cái uh, hội thánh tinh lành uh, của người uh, tá túc ở đó luôn giống như là tự túc hết cái đó thì được ờ, bên ờ, bên như nhà nước mình hay sao á thấy có chữ Việt Nam nữa hỗ trợ xích, xích vô đây đi để mình dẫn đường cho mình hỏi vừa mới qua chợ Bình Thủy à phải trung tâm này không phải cái đó là để các bạn là hội thánh tinh lành nơi cu mang các uh, họ các người mù bán vé số rồi Phước chỉ ờ, nghe thông tin như vậy thôi bà con trên khu vực Bình Thủy này ờ, có ai à, biết ở đây không ạ à? này bình bình thủy không có để à, địa chỉ nói à, chạy qua chợ bình thủy tí xíu anh không có biết em ơi em là út trinh nguyễn ơi mình kiếm người mình hỏi thôi giờ anh em mình đang bận đồ này mà chị hỏi dân y, có cái chị bên kia kìa chị ơi cho em hỏi mà cái hội thánh mà tin lành à, có người mù quá chị gần gần cái trường học Bình Thủy ngoài hả? Dạ. dạ. Dạ, dạ, đúng rồi đúng rồi dạ dạ rồi em cảm ơn nhiều nha rồi rồi gần cái trường học nãy ở đó thì sẽ có ờ, cái hẻm vậy chắc phải lôi bộ vô rồi để coi tới đó thì tính nha à, tại có một ờ, mạnh thường quân á à, nhờ Phước à, ghé đây gửi cho mỗi hộ là 200 ngàn à, và sẵn tiện thì Phước sẽ gửi thêm cho mỗi người à, một phần quà luôn tại vì ở đây là đa số là họ à, mù và lúc trước đi bán vé số không à à, 10 hộ nhưng mà có 9 phòng thôi có một phòng là ở ghép thì thông tin phước chỉ biết như thế thôi nó ờ, cái cô ấy chỉ là nó nằm một khúc ngay chợ bình thủy á rồi nãy giờ mình chạy ra nha chạy ra rồi tới ngoài đây mình hỏi tiếp tới ngay chợ đi mình hỏi cho nó dễ dừng ngay chỗ chợ đi lỗ lớn đó không phải bạn ơi lỗ lớn đó là cái ờ, cái khác còn ai ai đi ngang mà kêu phước phước hello nữa. <laughs> núp trong xe luôn à? ờ tại thấy uh, chở rau củ nè chở quà ừ. đúng rồi rồi rồi rồi tới đây mình hỏi uh, để mình để đi ờ, khúc này khúc này phải không ạ hỗ <coughs> trợ thì đang bị ờ, phong tỏa chỗ anh biết chỗ mày gia ký chết theo đây rồi nghe nói gần trường tiểu học ngoài đây nè trời vẫn quê không có ai để hỏi luôn không phải bạn ơi chỗ đó là chỗ khác còn cái chỗ này là chỗ ờ, khác chỗ mà ở ngoài đường là không phải chỗ đó chỗ đó mình biết đi hỏi hỏi anh này đi yeah. Dạ anh này anh chỉ nè dạ dạ đúng rồi ủa ủa sao biết mà sao biết dạ em cảm ơn nhiều nha anh ở đó hẻm xe lớn vô không được hả không xe lớn anh chạy vô được vô tới ờ, trong luôn cái à. vô được nhưng mà hồi hoành đầu ra hơi khó à. vậy là xe lớn này vẫn vô được luôn phải không vô được nhưng mà hồi lấy ve ra cái cái khúc nào anh chỗ à, cua nào cái cầu đèn đó đó anh à. không? Dạ, là dạ. bên tay phải mình luôn dạ rồi đó đó. em cảm ơn nhiều nha anh rồi rồi ok rồi anh em mình tiếp tục nha nhờ một anh ảnh có xem livestream ảnh thấy ảnh ra ảnh chỉ đường luôn phước cũng uh, cảm ơn uh, anh trai đó nhiều nha ủa cục điện không cục, nghi cục điện rồi xe lớn vô được anh nói xe lớn vô được để coi ơi lại đặng xích đặng xíu à, cảm ơn nha bạn chúc nguyễn ủa xích cua đặng ơi phải cua đó không cua cục điện Đây <laughs> cục điện nào trời cái đây cục điện không biết cục điện nào luôn ở đây nè phải không đây nè dạ, đây nè đây nè ủa cái nhà anh ta ủa rồi có cục điện nào cục điện nào chạy cục điện nào tay trái tay phải qua luôn rồi hả thua thua non chạy vòng lại đi bộ lại à ra ngoài đường lớn không phải bạn ơi anh em mình à, kiếm à, cái à, ở trong đây kiếm hội người mù trong đây hội thánh tinh lành mà nơi mà để cung an các hộ hộ mù họ đi bán vé số được à chứ không phải là hội thánh tinh lành méo ngoài lộ lớn à hẻm đó hẻm đó rồi ok Rồi đúng đây Hẻm ờ, Hẻm 6 Hẻm này Hẻm 6 Để Phước đi bộ vô luôn nha Hẻm này chắc đúng rồi đó cảm ơn nha cảm ơn ờ, các cô chú anh chị nha cảm ơn các anh ờ, hồi nãy anh chỉ đường luôn nhé, đúng rồi hẻm 6 đúng rồi xe đang vào luôn để mở đèn lát lên cho sáng ui hơi tối biết có sâu không nữa Phước ờ, nhờ ờ, có một chị chỉ ờ, nhờ Phước ghé gửi cho mỗi hộ 200 ngàn kèm theo sẵn tiện rồi Phước nghe được những hoàn cảnh như thế thật sự là rất là đáng thương tuy là không nằm trong khu phong tỏa gì hết nhưng mà họ đáng thương hơn tất cả những hoàn cảnh khác là họ không không có được cái đôi mắt họ không có thấy được thấy đường luôn mà mùa này mùa dịch nữa thì mình phải cần hỗ trợ cho họ Phước biết là Phước đi liền à. ở đâu ta cái à cái nhà này hả dạ mấy mấy anh chị đeo khẩu trang vô em nha ở đây ai ai ai là người coi quản lý ở đây á anh đâu có thấy đường không có đây có mình anh chị là thấy hả à à đây là nơi uh, mang nuôi dưỡng đây là cô chú anh chị hội thánh tinh lành Ấn Điền Việt Nam Nhà tài trợ chính kính tặng Chi hội Bình Thủy Nhà tình thương cho người khiếm thị tinh lành Được cất vào ngày 18 tháng 5 năm 2013 Ở đây à, cho em hỏi ai là anh Vũ á Anh Vũ À anh Vũ hả Anh à, anh cho em xin cái số điện thoại của anh được có một chị chỉ xin số điện thoại anh cái trước tiên đi rồi chút nữa à, 0975 dạ khoan đợi em xíu em không chín bảy năm rồi. Dạ, không chín rồi năm nữa. Rồi không chín năm nữa. Được rồi. chín một chín một Rồi hết rồi phải không? Rồi anh là Vũ phải không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi. 0975. Rồi được rồi được rồi. Để đi bấm vô này chút nữa về đưa anh. Rồi. À, ở trong đây là tổng cộng là hình như là mình 10 à, hộ mà là 9 phòng. Đúng không? Có có à, có hai người ở ghép. Dạ, đúng rồi. Ai với ai ở ghép giờ? Dạ, anh với anh này á, anh anh lực phải không rồi ok rồi để cho xe vô đi ha bây giờ mình chắc ờ, gao xuống trước đi đó bộ đầm xe vô đi xe vô được không vô được vô được đúng rồi ở đây có 10 hộ ạ à. đa số là họ là mù không à dạ, bao nhiêu À, 10, 10 phần, 10 hộ Còn chẳng hạn như một hồi nữa có ờ, hộ nào không mù nhưng mà vẫn ở trong đây thì họ cũng là hoàn cảnh khó khăn Thì mình gửi thêm sao tính sao? từ từ từ từ từ từ từ từ để nó đi ờ, bây giờ có thấy đường đâu mà giờ cách làm sao giờ giờ thật sự ra không ai thấy đường chứ không biết cách làm sao nữa đây là kiểu dạng giống như là nhà tình thương đó nhưng mà là ở tập thể nha ưu tiên cho những người à, mù để mình à, sẵn tiện mình nói chuyện với anh tí xíu luôn nha ủa rồi công việc bình thường của mình ở đây mấy à, mấy mấy hộ đây là làm gì bán vé số hả anh dạ lúc này vé số nhà nước ngưng rồi đó dạ tụi em cũng nhờ cũng là có của quỹ quan của bình thủy á dạ chợ ờ, như là bánh mì không mỗi ngày à bánh mì không mỗi ngày với trứng cá mồi cá mồi gạo với nhu yếu phẩm dạ với rau củ quả dạ. dạ, là lúc đó giờ là mình đi bán vé số không á hả? Dạ, hình hầu như là ở đây ai cũng vậy phải không? Dạ. Có một số người ta làm cơ sở massage. À massage là đấm bóp dắt hơi phải không? Dạ là mình cũng mù luôn dạ cũng mù luôn dạ là mỗi phần mà đấm bóp như vậy là bao nhiêu tiền một sức bao nhiêu tiền á anh dạ tại em không có làm nghề massage không biết à, không biết hả <laughs> sức sáu chục sáu chục hả rồi tiền bo thì người ta cho mình mình được hướng riêng à Chủ trong sáu sáu mươi ngàn đó là mình được bao nhiêu tiền hay là mình lấy hết 25 hả à vậy là mình làm trong cơ sở dạ dạ em hiểu à rồi để cho mấy anh em em dắt ờ, gạo vô nha rồi xong rồi ờ, em nghĩ là giờ ở đây có chị sáng có có chị sáng mắt thôi mỗi mỗi người mình về phòng của mình đi cho nó an toàn ha rồi xong rồi hồi nữa tại vì ờ, để tránh tại vì không ai ờ, thấy đường mà đứng khoảng cách thì cũng không biết làm sao đứng nữa tại vì đi là phải dính dính chùm nhau lúc ờ, nữa phát quà chứ chung nhà đại diện một người để cảm ơn rồi dạ thôi cũng không sao đâu không cần cảm ơn đâu ạ à. tại đường xá xa xôi mấy anh lại đây dạ bây bây giờ ra mọi người mỗi à, mỗi phòng mình cho hai bịch luôn rồi thêm chục bịch rau nữa hai bịch ưu tiên Rồi bây giờ mỗi người mình về phòng mình nha Gọi đầu em sẽ đi từ à, phòng ngoài em đi dài vô Còn chị của chị thì chút xíu em cũng sẽ gửi cho chị Mình ưu tiên cho mấy anh chị này trước nha Anh à, à anh à, anh, này là phòng mình phòng nào? Dạ, phòng đầu Phòng đầu phải không? Rồi anh về phòng mình luôn đi ạ à chị phòng nào phòng đầu chung với ảnh luôn á hả à vậy là hai vợ chồng rồi ok vậy thì hồi nữa em gửi cho ảnh không là được ha dạ. ờ ai cầm máy à, ai ai kính nè cầm ờ, cầm đồ đi rồi một người cầm ờ, cầm tiền nè cô có đeo bao tay nè dạ. rồi rồi rồi cầm đồ vô chuyện đi à, mỗi người hai bịch rau vô chuyện với mỗi hộ ờ, có có một chị chỉ gửi em 2 triệu gửi cho 10 hộ phòng ở ghép thì em sẽ gửi gấp đôi có phòng nào chỉ em luôn nha phòng của anh nào rồi đây em gửi cho phòng của phòng mình nha nè anh em gửi anh luôn hai hai trăm ngàn nhá em cầm ờ, đó phụ mọi người rồi xong một phòng phòng bên đây là của ai phòng bên này là của ai dạ phòng phòng bên này là không có ai ở hả không có ai ở dạ dạ, dạ rồi tiếp tục anh phòng nào dạ em ở đây ở ghép với anh này phải không dạ, dạ. rồi hai anh vậy là mỗi người 200 nha dạ. à, chỗ này là mình để uh, hai phần hai tại hai người nè em gửi anh đây đây đưa lấy tay đây nè thọc tay ra em đưa dạ dạ rồi rồi rồi để ảnh đây là hai bao gạo rồi của chị bên đây nha hai bao hai gạo mỗi người với lại một phần ờ, cứ đi dài dài vô từng phòng cưng để vậy đi rồi xong rồi ra, ra chắc nè chị em gửi tiền nè nhé rồi để để đây để gạo để gạo với phần đây ờ. ừ. rồi phòng nào xong rồi mình xách vô đi để ờ, cho nó đỡ mình dạ rồi rồi lấy giùm em nha đa số mấy hộ ở đây là người khiếm thị không à à tụi con đứng từng phòng à anh phòng này phải không về đây em gửi anh nha rồi em để trước cửa phòng một bao gạo một bao gạo qua bên này với một phần đây đây nè anh anh anh quên anh không thấy để mình học ngay tay anh mới thấy rồi, ở đây em gửi à cảm ơn dạ rồi mỗi người sẽ có một ờ, phần quà kèm theo 200 ngàn đây em gửi ở đây nha anh rồi em gửi nè tay đây nè rồi rồi ra em gửi đây cô với chú đây đây đây đây đây đây đây ở đây quên nãy giờ cứ đưa mà chú không biết chỗ nào xin lỗi rồi cứ cứ gửi đủ cho mấy anh chị ở đây còn một bao gạo nữa nè rồi con chơi chị ở sao hả chị chung phòng nào à trên lầu đây chị đây em gửi nè cho chị này nha còn cái chị này chưa có nè cô trên lầu luôn hả ở chung riêng với ai không hai chồng à, hai chồng đây con gửi cho đây hai chồng mình nha đây đây đây đây tiền đây con này gà bịch gạo nữa rồi đưa cho hai vợ chồng anh này một phần nữa nè ủa cô chú ở trên đây là ở phòng nào dạ, trên lầu hả vậy là tính ra là mình tới 11 hộ hả dạ, dạ, ủa 10 hộ mà nãy giờ sao đủ, đưa đủ tiền rồi mà ta mà đủ tiền rồi mà sao bác sao thiếu ta kệ đi bù luôn lỡ rồi đưa cho con chú đó đi dạ cô ờ, gửi con một phần anh ơi dạ à, này tiền mình cho hộ phải không dạ em cho theo hộ dạ, dạ, à vậy đó à, rồi vậy là cái đó của phần đó sao đó là cô này chị đưa giùm em cho cô chú hơn sao á cô chú áo trắng á rồi với phần quà luôn cái phần kia em gửi cho ảnh ở trên rồi đây đây đây nè đưa, đưa phần quà này cho bên đây cái phòng của chị em gửi rồi rồi em xin lỗi dạ dạ dạ rồi rồi thôi chúc bà con mình sức khỏe nha tụi em đi à cảm ơn anh nhiều anh ơi dạ dạ dạ dạ cảm ơn anh nhiều anh ơi dạ dạ đủ rồi chúc anh ờ, công tác vui vẻ dạ có những người khó khăn như tụi em Đúng à. anh cũng giúp đỡ chứ, chứ giống như tụi em hoàn cảnh ờ, kém may mắn gì đó dạ dạ rồi chúc sức khỏe mọi dạ, người luôn nha dạ, tình trạng dịch cũng đang căng thẳng ở đây ờ, mình cũng đi test được đầy đủ hết trơn rồi phải không dạ, anh đi ngày mai đi nữa rồi ok dạ. ổn chứ dạ ổn không âm âm hết âm hết hả <laughs> có dương rồi dạ, chúc mừng dạ. mọi người nha dạ, rồi dạ, chào tổng chào nha à, ở đây là 10 hộ thì trong đó thì có 9 hộ là 9 hộ là 9 hộ à, một hộ là ở ghép 10 hộ à có trong đó chỉ có một chị một là sáng mắt à, là chị là vợ của anh ở phòng đầu á đúng rồi ạ à. góc cuối á dạ dạ con ạ à, con chào cô dạ dạ, dạ. dạ <laughs> gái gái hung gái đẹp trai quá hung gái mày <laughs> dạ con cảm ơn nha dạ rồi bây giờ mình à, sẽ à, về mình hỗ trợ cho cái tiếng đầu bên à, ngay chốt cho 10 uh, 12 chốt tại quận Bình Thủy ở quên tại quận ờ, đường về phường An Thới á 12 điểm phong tỏa nhưng mà chú ờ, có một chú tổ trưởng chú ờ, sẽ ra đại diện ở bên khu vực chú nhận dùm tổng cộng là 10 12 phần chú xin 12 phần để hỗ trợ cho các bạn thanh niên tình nguyện đó chút nữa anh em mình sẽ ghé lại gặp chú Thịnh tổ trưởng ở khu vực hẻm 170 đường Trần Quang Diệu nhé gặp chú để gửi 12 phần chú sẽ chia cho 12 chốt à, là cho 12 bạn ở đó à, các bạn mà trực chốt phong tỏ đó các bạn à, trực chốt thì rất là cực trực nguyên ngày ngồi một chỗ một để à, thì mình à, cũng phải hỗ trợ cho họ chứ điều đó là tất nhiên khi mà chú ấy nhã định ý định xin thì à, phước cũng nói dạ để con lên con gửi cho anh em mấy ở tuyến đầu có những chỗ thì uh, gia đình à, các bạn khá giả các bạn uh, không có nhận nhường lại cho những cái hoàn cảnh khác nhưng mà đối với uh, nhiều bạn ở đây thì nhiều bạn cũng uh, khó khăn thì uh, mình chia sớt nhau ở đó thì Phước không chỗ mới ghé bên hội thánh tinh lành thì Phước không biết có bao nhiêu người nha nhưng mà đa số thì Phước chỉ biết là được có 10 hộ trong đó thì à, có 9 hộ là 9 phòng và một phòng là ở ghép là 10 không á phòng thứ 10 thì ở ghép Đây nha ở đó thì họ sẽ à, tự túc ăn uống hết riêng phòng riêng lẻ hết nơi tập trung dạ cảm ơn bạn Yến Đình nhé rồi anh em mình à, xin phép uh... Ủa cái để, để lời đẳng đi lại hẻm 170 đi 170 đi gọi điện cho chú ra gửi 12 phần cho chú Thịnh là được rồi An Thới thì Phước cũng không biết chắc đó quận Ninh Kiều quá hay là quận Bình Thủy không biết nữa mà đường hướng Trần đường Trần Quang Diệu á mấy các uh, bạn uh, thanh niên uh, thanh niên uh, tình nguyện á giữ chốt á mấy cái chốt uh, chặn uh, chốt phong tỏa thì uh, bên uh, khu vực địa phương nhờ uh, xin Phước uh, 12 phần để hỗ trợ cho 12 bạn đó tại vì mấy bạn cũng uh, khó khăn đi trực chốt để giúp cũng giúp cho bà con mình thôi chứ cũng không có gì thì à, nhận được à, lời đề nghị như thế thì Phước nghĩ à, cũng đơn giản ok mấy bạn luôn xung phong tiến đầu để giữ ở đó thì mình phải gửi cho mấy bạn để cho mấy bạn phải phải có ăn Ủa, mới có sức khỏe rồi? dạ chào quang diệu vậy là quận bình thủy ha phước không có gành phước chỉ là gành ở trong khu quận ninh kiều thôi còn qua cầu là qua cầu hay là mé mé lên các bạn tám giờ dài lên là khu chào quang diệu chào quang diệu nha mấy chồng Quang Diệu vậy không? Hẻm 170 Trần quan Diệu 170 Trần Quang Diệu Ok ok Ok ok Dạ ăn thế vậy là quận Bình Thủy hả? À? Thật sự khi các bạn bước đến chỗ mà mọi người mù đó nhìn ai cũng thấy ờ, thương hết trơn Không ai thấy đường hết trơn Có một chị một và chỉ thấy đường mà Chỉ là vợ của anh nó phòng đầu á chạy một chạy một cái dèo vậy đó nó là chạy trước đó là, là bò đi dèo rồi thoát tim buổi nổi là mất hồn chưa, ờ, bạn thì bạn đồ xanh đi trang mấy người vô hốt đi chết tới nè công nhận dọn đi chứ bắt nó hoài luôn còn nghe mấy người em nói ta hiểu chuyện ta biết vô cho người mù rồi mai hoặc mốt à, Phước sẽ à, ghé bệnh viện à, giả chiến số 2 để hỗ trợ cho mọi người trong khu đó Phước vừa mới đặt 300 cái bánh sandwich 10 thùng sữa với 10 thùng mì mì hộp mì ly cho họ dễ dùng tại đa số là họ không có nấu nướng gì trơn ở trong khu cách ly ở bệnh viện giả chiến số 2 ở đường Lê Lợi rất mong rất là mong muốn cái bệnh viện đó ế dẹp càng sớm càng tốt đi hỗ trợ cho chỗ đó mà mình không vui vẻ gì chứ dạ mấy uh, mấy cô mấy chú ở chỗ mấy anh mấy chị ngay chỗ hội người mù nãy á khi mà gửi xong thì thật sự họ ai cũng cảm ơn rất là mừng luôn với lại được ờ, thật ra họ cũng được sự quan tâm của bên ờ, ờ, khu vực địa phương thì theo như họ đó là mỗi mỗi buổi sáng thì bên khu vực địa phương có xuống phát cho bánh mì bánh mì không rồi à, như vài bữa thì có gạo cũng có phát à, mì rồi à, cũng có phát trứng nói chung là rất là ok rất là good đây hẻm 170 ủa chốt chặn bữa nay ở đây à, đóng rồi, rồi sao biết điện cho chú thịnh quên mất tiêu số điện thoại rồi tôi phải tắt livestream mới điện được cho chú dạ đúng rồi ông nội anh ơi là cái chú bữa đi điện chú thịnh á, ờ đúng rồi cái chú à, chú thịnh đó ông nội ông nội đó ta đã tới hẻm rồi mà nó hỏi phải 170 phải không hoài chạy đó, chạy mở sao như là ờ, lên ờ, thiên đàng nhớ cà tưng cà tưng <laughs> thứ giọng thứ ăn chiều ăn bảy tám chén cơm chắc vợ dắt hết nào làm quá trời làm rồi kiếm cái nền kiếm cái tin nhắn cũ á cái tin nhắn cũ của họ mình gửi cho nguyên cái danh sách đó. đúng không Ê, na cha một con tàu ác na cha được không không được thì thôi để à, phước xin phép tắt chim nha để à, phước à, điện thoại cho chú cái ra gửi gửi cho chú đại diện chú nhận dùm gửi cho mấy bạn ở chốt